Xin ờ, chào tất cả mọi người à, Hôm nay à, quay một cái bữa ăn với cái hạt màu hồng đó Và cái thực tế muốn chia sẻ với mọi người một chút là cái hạt này ấy, à, Đây như cái phần này là bốn lạng bốn lạng mà khi mà ngâm lên ấy thì nó nở ra là cũng là khá nhiều đó chứ không phải là ít đâu. Thì cái này nên ngâm mọi người mà có bổ sung cả chibi ấy thì mọi người sẽ nên ngâm với lại cái chibi này nhá à, nên ngâm luôn ở trong ấy này đây nở như này là ok rồi như này là mình ngâm khoảng tầm 40 phút à, với tùy loại hạt nhé mọi người nhá với cái loại hạt mà bao màu xanh ấy, cho cho trưởng thành thì cái lượng uh, mỡ ở trong hạt gọi là hàm lượng chất béo nó ít cái độ nở bung của nó nó nó nở hơn thì uh, chúng ta sẽ ngâm nhiều nước hơn một chút còn với cái hạt này bình thường mà nói chung giả sử với cái bao màu hồng như này thì là uh, mọi người cho cái hạt vào trong uh, bát ấy mọi người dùng tay mọi người tì xuống và mọi người đổ nước vào nó đúng bằng cái mặt hạt là được bởi vì tại sao lại phải ấn tay xuống bởi vì là gì bởi vì là nếu không ấn tay xuống thì chúng ta rót nước vào hạt nó sẽ nổi lên đó thành ra chúng ta sẽ khó định lượng nhưng mà khi nếu mà chúng ta mà uh, ấn cái tay của chúng ta xuống ấy, thì là đấy là dùng đúng nước đúng bằng cái chỗ mà chúng hạt mà chúng ta ấn tay xuống đó thì mọi người sẽ có được cái lượng nước mà nó đủ cho cái hạt à, bao màu hồng này đây xong à, nó nở ra nó nó còn một ít nước ở bên dưới này thì con chó nó sẽ thích ăn chibi thì mình đã đảo vào đây rồi chibi này đảo rồi à, bây giờ này cho chúng nó ăn là chỉ cho thêm canxi thôi ok nào ra đây nào à, siro đâu đây siro đây ừ. rồi không lùi lại đây quay mặt về đằng này ok siro ăn đi lùi mông lại lùi lại đây rồi ok ăn đi ờ uh, merci đâu vòng đây rồi đây Messi ăn đi pila đâu pila xuống đây xuống hẳn bên dưới ok pila ăn đi rồi con Yumi có ra đây ăn không mi mi ra đây ăn phần của mi đây rồi rồi cho mi ăn ở đây ừ ba đứa ăn đi ừ, Yumi ăn phần của Yumi đi đây cho gần hơn một chút đi đó dịch đây ừ. Thôi được rồi siro bây giờ siro đứng dậy siro ăn được rồi ăn đi Để anh ngồi đây anh nói chuyện luôn thì uh, lưu ý với mọi người một chút nha mọi người cho con chó ăn hạt à, với cái lượng ăn của một cái con à, giả sử như con rốt 40 cân này là cái à, bao màu xanh là 4 lạng 6 4 lạng rưỡi 4 lạng 6 và cái bao màu hồng này thì là 4 lạng 1 4 lạng 4 lạng 1 thì mọi người không phải lo là cái việc là con chó nó ăn bị thiếu đâu khi mà nó nở ra đây là nó vẫn chưa nở hết đâu vào trong bụng con chó hạt nó còn nở thêm ra nữa cho nên là mọi người lưu ý là cho ăn đúng lượng à, ngày ờ, hôm nay thì ờ, có một ờ, có một bạn mua cái cám này về cho một em taxi ăn thì kể chuyện nó cũng buồn cười là bởi vì là bạn ấy đong là bạn ấy đong nhầm tức là cái đồ mà bạn ấy dùng để bạn xúc hạt đây thì cái đấy là nó là hai lạng một cái thì bạn ấy lại nhớ nhầm là một lạng một cái thành ra là bạn ấy đong ba cái cống ấy thì tức là bạn tính là ba lạng thôi à, cho con Beck dê ăn một bữa à, con Beck dê đang tuổi lớn bạn tính là ba lạng thôi thì bạn ấy có báo lại là nó ăn bị thừa mà ít mà ăn xong bụng nó to lắm thì mình mới thắc mắc bởi vì là mình cũng nuôi Beck dê cũng có con Beck dê thì uh, cái con bắc dê ấy của mình ấy, nó ba mấy cân thì nó ăn nếu mà nó ăn bốn lạng thì cũng nhìn thấy hơi lộ bụng tí thôi mà bốn lạng ở đây là bốn lạng là đã hạt ngâm rồi siro đã xong rồi đây còn một hạt nữa bốn lạng là hạt đã ngâm rồi mà bạn ấy bảo là ăn ba lạng mà vẫn còn thừa nửa lạng mà nó lại bụng nó lại to lắm thì mình cứ thắc mắc thì hóa ra là đây nha mọi người nhá phần ăn của chúng nó này nó rất là nhanh và nó sẽ hết sạch thôi hai đứa ăn xong rồi thì lên trên này ngồi lên trên này ngồi để anh nói chuyện tí lên ghế đi lên ghế ngồi nghỉ một tí pila lên đi lên ghế lên ghế ờ cả Messi nữa Messi cũng lên đi lên làm uh, ờ, ngồi đây làm uh, người mẫu tí lên trên ấy, nằm với mẹ đây để anh nói chuyện tí thì uh, bạn đi uh, bảo là nó bị uh, căng thế mình mới thắc mắc mình bảo cái con vức dê của mình thì nó ăn bốn lạng thì cũng thì mình lộ bụng chứ còn nếu mà hai lạng rưỡi ba lạng như thế thì làm sao mà nó có có có, có độ no được đây đây mọi người nhìn nhá nó ăn nhá nguyên một cái bát như thế mà cái bụng của chúng nó nó không thấy nó lộ bụng đâu ở ờ, gần như là nhìn cái bụng của nó nó vẫn thế bởi vì đây cái lượng này là nó ăn bốn lạng bốn lạng mà nở rồi tức là nửa non cái bát này nhiều lắm đấy chứ không phải ít đâu nó tương đương với đồ ăn tươi của chúng ta nó khoảng tầm một cân rưỡi thế mà uh, bạn ấy bảo thế thì mình bảo là ơ thế, thế hơi lạ mà kiểm tra lại xem bởi vì là nếu mà cái con ờ, béc dê nhá mà cho nó ăn theo cái kiểu nó ăn thả phanh thì nó cũng phải sơi khoảng tầm 5 lạng thì nó mới dừng nếu mà một con béc dê còn bọn rốt này nếu mà cho nó ăn thả phanh mà hạt mà hạt không ngâm nhá thì nó có thể ăn 8 lạng còn những con đực ấy, nó có thể ăn một cân một cân hai luôn tất nhiên là chúng ta không nên cho ăn theo cái kiểu nhiều như thế bởi vì là ăn vào nó sẽ bị căng bụng nếu chúng ta cho ăn nhiều thì chúng ta sẽ phải chia bữa ra đấy chính là lý do tại sao mà cái con chó đang tuổi lớn người ta phải chia bữa ra bởi vì nếu ăn dồn vào một bữa cái lượng ăn của con tuổi lớn nó nhiều nếu ăn dồn vào một bữa thì nó bị nhiều quá nó căng bụng nhưng với các con trưởng thành thì cái lượng ăn của nó ít hơn thì ăn một dồn vào một bữa được đó thì uh, đến uh, buổi uh, buổi trưa ngày hôm nay thì bạn ấy mới báo lại bạn bảo là là là, là cái đồ đong của bạn ấy bạn đong nhầm là cái đồ đong hay là nó là hai lạng tức là tương đương với lại con chó đấy nó ăn ba cống đấy tức là nó ăn uh, cho nó sáu lạng thì nó ăn bị dư uh, nó ăn coi như là còn một lạng nữa thì coi như nó ăn khoảng tầm 5 lạng 5 lạng thì nó nhiều lắm mọi người bởi vì cái con béc dê nó đang tuổi lớn thì con đấy nó mới có 30 cân thôi 30 cân thì năm lạng thì nhiều lắm cho nên nó căng bụng là đúng rồi thì đấy là một cái một cái, chuyện vui thôi nhưng mà mọi người à, lưu ý khi mọi người đong mọi người nên dùng một cái gì nếu mọi người mà có dùng cái chibi này nếu mọi người có dùng cái chibi này mọi người lấy bớt lại một cái vỏ hộp để mọi người làm cái đồ đong thì cái chibi này một cái cắm này của nó là nó là đúng bốn lạng hơn một tí thôi hoặc là mọi người có thể mua cái cốc nhựa cái cốc mà có cái quai ấy cái cốc nhựa mà hay dùng để uống nước mà cốc hình nó vuông vuông và nó có một cái quay tay cầm ấy thì mọi người dùng cái cốc đó mọi người đong là cái cốc đấy là nếu đong cái hạt này dùng cái cốc cái đong thì là bằng đúng bằng miệng cốc là đúng hai lạng mọi người có thể tìm cái cốc nhựa đấy để mọi người dùng làm cái đồ đong nó sẽ chính xác luôn nó sai lệch nó không đáng kể để mà cho con chó của chúng ta nó ăn đúng cái cữ của nó bởi vì sao nếu ăn nhiều quá ấy, bụng nó căng thì con chó nó không tiêu hóa được bởi vì nó ăn nó ngon miệng mà nó ăn cái này thì nó ngon miệng nó thích ăn lắm mà nếu mà khi mà nó ăn no ấy siro lên trên này nó ăn no quá thì cái dạ dày nó bị kích và cái lượng dịch con chó trong cái cơ thể con chó nó tiết ra cái dịch tiêu hóa đấy nó không đủ để tiêu hóa cái lượng đồ ăn quá nhiều đột xuất như vậy tức là làm việc quá tải ấy mọi người cái dịch nó tiết ra không đủ thì nó sẽ không tiêu hóa được như bình thường nó sẽ phát sinh ra nào là có thể ra phân nát nó có thể nó ra uh, tí này nó lại ra nó lại cố nó rặn ra tí hay là nó có thể nó kích bụng dạ dày quá thì nó lại ợ ra nó nôn ra ấy, theo kiểu nó ợ ra một tí đấy là cái phản ứng của con chó khi mà chúng ta cho nó ăn quá nhiều thì mọi người cho nó ăn với cái hạt này đấy mọi người lưu ý nhá là rất nhiều người là bởi vì bình thường chúng ta cho ăn cái đồ ăn tươi thì có thể chúng uh, cơ quan chó của mọi người thì mình nghĩ chắc bình thường chắc mọi người cho ăn có thể mọi người ăn uh, cái bát này thì có thể là một nếu mọi người cho ăn hai bữa nhá thì giỏi lắm là cái con chó của mọi người nó bằng con chó của mình đi một bữa nó ăn nửa cái bát này là cùng một ngày mà hai bữa mà mỗi bữa nửa bát này ấy, là những con đấy là ăn ít chất thì nó mới ăn được như thế chứ nếu mà ăn nhiều chất thì ăn như thế vài bữa một tuần hay 10 ngày sau là nó sẽ kém ăn ngay bởi vì nó bị thừa đó còn cái hạt này với cái lượng cái cái cái hạt này là uh, khi mà ngâm ra nó nở ra rồi ấy, thì nó đã chiếm được nửa cái bát này, này nửa non cái bát này mà nó còn đang chưa nở hết mọi người nhé mọi người phải hiểu là như thế là cái lượng hạt uh, cho mình cho bọn này ăn là bốn lạng này bốn lạng bốn lạng bốt thì cái lượng hạt đấy với cái bát này nếu mà cái hạt đấy nó nở bung hết cái lõi của nó ra nó nở phình ra như là trong cái quá trình nó tiêu hóa đến lúc nó tiêu hóa thì nó phải trên nửa cái bát này nó là nhiều đấy chứ nó không phải là ít đâu đấy và cái con với con chó trưởng thành thì cái lượng ăn của nó chỉ vậy thôi còn có con chó đang tuổi lớn thì cái lượng ăn của nó nhiều hơn thì cái con chó đang tuổi lớn chúng ta phải chia bữa ra là vì như thế như là cái video mình đã chia sẻ về cái việc là con chó nên cho ăn một ngày mấy bữa đấy thì cái con chó đang tuổi lớn thì chúng ta cái lượng ăn bởi vì cái lượng ăn của nó rất là nhiều à, cái dạ dày nếu mà dồn một bữa thì nó ăn không hết được thì chúng ta mới phải chia ra còn với con chó trưởng thành thì chúng ta cho ăn một bữa là ok đấy và nó ăn đủ lượng của nó thì nó ăn rất là ngon miệng mọi người sẽ để ý là tất cả các cái video của mình mà mình đăng lên con những cái con chó của mình nó ăn thì thời tiết như thế nào nó ăn nó vẫn vét bởi vì sao cái lượng đấy là cái lượng cần và khi chúng ta nuôi con chó theo đúng cái lượng chuẩn của nó nhá thì nó có một cái lợi thế là gì nếu mà một con nào đấy mà nó ốm mệt ở trong người nó kém ăn một phát là chúng ta biết ngay à nó đang có một cái vấn đề gì đấy cho nên là nó mới kém ăn bởi vì bình thường sẽ không bao giờ nó kém ăn cả nếu mà cái sức khỏe của nó bình thường không bao giờ nó nó, nó chê lúc nào nó cũng sẽ ăn hết à và thêm một cái nữa là à, nhiều người thì cho chó ăn hạt đây đây là hết nhá cất gọn vào một bên đi để cho nó đỡ vướng này để lắm siro à, nhiều người thì cho chó ăn hạt này thì nó có một cái thắc mắc chung là à, cho ăn hạt khô có được không bởi vì các con chó của mọi người nó thích ăn hạt khô hơn là thích ăn hạt ngâm ngâm ra con chó nó chê là có thể là bởi vì mọi người ngâm nó nhiều nước quá nó lóng bóng nước là khi mà mọi người ngâm cái hạt mà nó còn nước lóng bóng thì hầu hết các con chó nó sẽ không thích ăn theo cái kiểu như vậy đâu nó thích ăn có độ hơi khô một, một chút hạt ngâm ra là chỉ đủ nước thôi chứ không thừa nước thì uh, nhiều người thắc mắc là là là là cho ăn uh, hạt thì để ăn hạt khô có được không thì hoàn toàn được mọi người nhé cái việc mà ăn cái hạt mà hạt nó còn uh, khô nguyên tức là mọi người đổ ra mọi người vẩy nước vào cái uh, rắc chibi vào vẩy múc hạt này vẩy một ít nước vào cho nó ướt hạt thôi rắc cái chibi này vào để cho nó dính vào ok là mọi người có thể cho con chó ăn rồi chỉ có điều là trong cái trường hợp mọi người mà cho ăn như vậy thì mọi người phải lưu ý là trong trường hợp mà cho ăn khô như vậy ấy, là cái bát nước của con chó mọi người phải luôn luôn đảm bảo là cái bát nước của nó luôn có nước để khi nó cần nó sẽ có nước để nó uống bởi vì uh, khi nó ăn khô như vậy ấy, là vào trong cái là mọi người sẽ để ý là tí nó này ra nó uống nước tí này ra uống nước bởi vì là nó khô thì nó vào là nó phải uống nước vào để nó nở ra còn chúng ta ngâm này ra như thế này ấy, là chúng ta ngâm để cho nó nở sẵn ra một phần chúng nó vẫn uống nước đấy chứ không phải không đâu cái vấn đề là cho con chó ăn luôn hạt khô được không là hoàn toàn mọi người cho con chó ăn luôn hạt khô được thì mọi người có thể thấy là mình dùng hạt khô để mình cho chúng nó ăn vặt đấy đó kiểu như vậy ăn hạt khô hoàn toàn bình thường nhưng mà ăn cái hạt khô đấy thì như mình nói đấy là nếu mà mọi người cho con chó ăn ở trong chuồng thì có thể nó gây rơi vãi với con chó ăn tham thì nó có thể là nó sẽ rát cổ mọi người nên vẩy một ít nước vào chứ đừng cho ăn khô tinh à, mọi người mà xem các cái video ở của của của um, các kênh nước ngoài có thể là mọi người sẽ thấy là nhiều người người ta nuôi cho cá nhân nuôi ở gia đình ấy là người ta đổ luôn hạt khô ra cái người ta cho vào cái bát thế nào con chó nó ăn nó hoàn toàn có thể ăn được như vậy nhưng ăn được như vậy thì chắc chắn nó ăn nó sẽ bị vãi cái đấy là mình khẳng định với mọi người như thế và thỉnh thoảng con chó nó sẽ bị khẹt khẹt khẹt khẹt một cái khẹt cái để bắn vài hạt ra bởi vì nó ăn một phát nó ăn vài hạt và nó cọ vào cổ họng là nó sẽ nó bị khô quá cho nên là mọi người cho ăn hạt khô được nhưng mọi người nên vẩy một ít nước vào đấy và hoàn toàn được hạt khô hay hạt ngâm ra đều ok mọi người nhá chỉ có điều là cái hạt khô là mọi người phải đảm bảo là có cái bát nước cho con chó nó cần uống lúc nào thì nó sẽ có nước uống lúc đấy còn cái hạt mà đã ngâm ra rồi mọi người vẫn cần có nước cho con chó nhưng cái con cái lượng nước con chó nó cần ít hơn thế thôi và cái lợi thế của nó là gì cái lợi thế của nó là mọi người nhìn nó đỡ sốt ruột bởi vì mọi người nếu mà những người mới cho ăn ờ, cho chó ăn hạt thì cho ăn hạt khô thấy nó ít ngâm ra thì mọi người sẽ thấy là nó nhiều thì đỡ sốt ruột đỡ thương chó là nó được ăn ít quá đó và nó đỡ rơi vãi và uh, cái uh, con chó là vào trong cái cơ thể của nó nó cũng dễ tiêu hóa hơn đó nó đỡ mệt người con chó hơn còn rất nhiều con nó thích ăn nó thích ăn cái cái cái cái hạt mà còn khô cái đấy là cái chuyện hết sức bình thường cái hạt còn đang khô nguyên là con chó nó hầu như là con nào nó cũng thích ăn cái hạt còn đang khô nguyên hơn đó nhưng mà đấy là chúng ta ngâm ra cái hạt này uh, chúng ta ngâm ra con chó nó vẫn cũng vẫn thích ăn đấy là mọi người nhìn thực tế ở cái con chó nhà mình để đến hôm nào mà hết bao hồng thì mình sẽ lại cân lại cho nó để mình theo dõi ok à, à, xin chào tất cả mọi người và à, cái ở cái tình hình ở chúng Việt Nam chúng ta thì hiện tại bây giờ là cái chủng mới của cái Covid nó đang bùng thành ra là chúng ta mỗi người chúng ta hãy tự bảo vệ cái sức khỏe của mình hạn chế ra ngoài không cần thiết uh, chỉ ra ngoài khi có những việc thực sự cần thiết thôi và khi ra ngoài thì chúng ta phải thực hiện những cái biện pháp để mà chúng ta uh, hạn chế cái uh, nguy cơ uh, lây lan uh, 5K đó thì mọi người cái đấy là chúng ta nên tự giác tuân thủ nhá chứ chúng ta đừng chống đối bởi vì cái này là nó là phục vụ cho cái đảm bảo cái sức khỏe của chúng ta và đảm bảo sức khỏe của người thân trong gia đình và sau đấy mới là xã hội thành ra cái này là chúng ta nên tự giác chứ đừng cái những cái việc chống đối nó đều không phải là những cái việc nên làm ờ, chúng ta phải tự chúng ta chúng ta điều chỉnh cái việc ấy ok à, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo à, xin chào tất cả mọi người ngủ luôn rồi này nghe lên uh, chủ nói chuyện như kiểu du ngủ siro cũng ngủ được một giấc rồi pila cũng ngủ được một giấc rồi ok được rồi để anh dọn thôi